chi hay có ngày tình Làm cho con xin chứ họ sắp hôn thế Mở hạ mai thank you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

满石唱出几多声，风主调也歌颂，云雾风中吹送，全地就响声势无边。